chào mọi người nha Hôm nay Tân Thành Tây Ninh sẽ giới thiệu sơ cho các bạn về các loại máy hàng máy hàng điện tử ừ, các loại máy hàng mini là máy hàng xài công nghiệp là máy hàng đồ hạng nặng đồ á thì để chúng ta biết được cái cấu hình trong ruột nó như thế nào để mà mua máy tránh bị lầm tại vì mấy cái này thì chỉ người trong nghề á mấy anh mà làm máy hàng sửa máy hàng đó mới biết được chứ bán hàng rồi không biết đâu mình mình người mua hàng đi mua thì họ nói gì nghe đó nhưng mà bản chất nó khác xa lắm thành ra chúng ta làm cái video này để hy vọng là cho mọi người có cái nhìn nó nó, nó cho nó khái quát chút bạn mua hàng tránh bị lầm thôi tiền nào của đó nhưng mà nhiều khi tiền mắt mà của nó tào lao thành ra làm này rồi đầu tiên thì đây nhìn sơ qua nha máy hàng nè à, đây máy một bo à. xíu để nói kỹ hơn mọi thứ máy ba bo ba bo ig này cũng hơi hiếm mà máy hai bo hai bo chạy mất phép này ba bo ba bo cấu hình mất phép 12 mất phép còn thằng này thằng này đồ 300 à, ampe cái này đồ hạng nặng rồi rồi thì nhóm đối tượng đầu tiên á mua thì ở tân thành tây ninh thì thường tư vấn khách là theo kiểu là đối tượng nào xài mục đích gì thì sẽ bán máy cho nó phù hợp chứ không phải bán à, quảng cáo đại trà hay là kiểu à, mua gì bán đó hay là tiền nào khách có cỡ tiền nào thì bán đó thì về xài không được thời gian xài thời gian xài mà ép quá thì nó hư banh hết rồi như xe máy xe máy chạy chạy hết ga không vài bữa lọc danh trận tháng lọc danh chứ nói gì ba đầu này rồi thì đầu tiên này máy một bo một bo nha một bo thì đa số máy một bo chạy ig đây một bo hai ig nè hai ig mình so sánh mấy cái cái loại này là giá tầm triệu ba triệu tư á này bán nhiều ờ, thương hiệu tàu ao nhiều rất rất là nhiều luôn triệu ba triệu tư à còn đây là máy của tân thành máy tân thành nha một bo của tân thành thì nó xài 40 g đây à, đây hai con đây hai trên hai dưới hai rồi đi gờ nữa một bo thì như đó thôi mà chủ yếu á cái dòng máy một bo này thường là xài cho khách khách hàng mà kiểu là xài gia đình máy hàng mini xài gia đình hoặc là mấy cái anh mà làm ờ, cửa sắt đó mà chủ yếu hàng bon bon hai ly ờ, rưỡi hai ly sáu rồi hàng bon bon bon á thì xài mấy này được nhưng mà nó nói chung không phải là chuyên nghiệp hai hàng thì mình so sánh á dòm vô cấu hầm thì thấy gì thì sao biết giá nó tầm cỡ nhiêu nhiêu đó thì chủ yếu là số lượng sò hai sò hay là hôm nay là bốn sò bốn sò hoặc là thứ hai là tủ này hai tụ này ba tụ rồi biến áp nguồn biến áp chính nè biến áp lực thì mình nhìn nó quấn dây nhìn dây vậy à, ấy đầu đầu nào tiền nó trong tiền nào của đó dây nhìn vô khác nè qua đây đây nó khác khác nhiều lắm nội như đây à, cho mấy cái đường dây ra nè bằng nhôm đa số thì bằng nhôm mà nhìn nè nhôm này như nè đây nhôm này nó dày vậy nè nó trong tiền nào của đó mấy mấy hàng mini này thứ ba là thương hiệu và chất lượng linh kiện nói chung mấy cái thằng mà hàng chợ rồi thì linh kiện nó thì không biết nhiều hàng xài ngon nếu xài đúng nữa đúng mục đích á thì đa số xài ngon nhưng mà ai biết được cái đồ đó thì không nó chắc được gì hết linh kiện nó để không nhiều khi để không mấy hàng xài gia đình mà lâu lâu mới xài lâu lâu mới lấy ra xài tự nhiên tới hồi lấy ra xài cái rồi hư hư đem sửa thì mất mấy ngày đó, sửa xong cái hết muốn xài luôn hết dịp xài hết thời gian xài cái này cũng gặp nhiều khách rồi tại à, ở đây bán thì tư vấn nhiều gặp cũng nhiều trường hợp bán máy sửa máy rồi người ta đem mình sửa rơi mấy trường hợp đó thì có hết chứ không phải không à, không có xui lắm nó hơi bị nhiều á chứ không phải ấy còn đây thì đầu nói chung đầu hãng thương hiệu á tân thành hồng ký gia ừ, ship thì lăng này nọ nói chung nếu có mấy cái thương hiệu đó thì linh kiện nó gắn vô tương đối ổn định còn cái mặt đồ á thì bản chất tụi nó bi nhau hết tất cả các hãng nó bi nhau hết toàn bộ bi hết thành ra cái khác nhau chủ yếu là linh kiện nó đưa vô làm sao thôi linh kiện tốt hay linh kiện giảm tiền xuống hay linh kiện giảm chất lượng xuống chút tại là vậy chứ không phải là ờ, đồ hãng thì nó bán mắt hay gì không phải cái ruột nó khác nhau rồi mình lên máy hai bo đi máy ba bo đi ba bo thì sẽ phân ra nè một dưới đây có một cái bo nè ở đây một cái bo ở trên đây một cái bo ba bo dưới một cái giữa một cái ở trên một cái ừ. dân sửa máy hàng thì gọi ba bo hai bo một bo đó nhưng mà cái này còn phụ thuộc vô nhiều thứ lắm cái số bo không quan trọng lắm mà nó sẽ phụ thuộc nó như thế này đi thằng này thằng này là ba bo nhưng mà nó chạy ig tức là số lượng sò của nó chỉ có bốn rồi một hai bên đây hai nữa là bốn bốn con ig này ba con mỗi bên ba con diode đầu ra thì ba con mỗi bên ba thì ra sáu con kiểu đó và cái biến áp lực biến áp chính của nó nè là biến áp xuyến quán gì nó cũng sẽ gần gần tương đương với thằng một bò đa số máy G sẽ chạy biến áp thế này nè đây biến áp thế này thì mua máy nói chung mình sẽ thì giá của nó thì máy một bo nó sẽ rẻ nhất tầm triệu hai triệu trở lại à mua hơn nữa thì hai triệu hai triệu mốt hai triệu hai đó đổ lại mua hơn thì là hơi mắc rồi đó hơn nữa thì mình đầu tư hẳn thằng này máy ba bo nó sẽ chạy ổn định hơn cái một bo rất là nhiều thứ hai là nó một là nó ổn định thứ hai là chạy cường độ cao đó. là làm việc nặng việc nhiều kéo rồi hai đi rưỡi hay là 3 ly 2 tối ngày á thì bắt buộc phải chơi máy ba bò đó hai thằng thì ba bo mà chạy IG thì chạy có bốn ờ, bốn con IG rồi à. nhưng mà ba bo mà chạy mất phép thì nó tới 12 con mất phép là sò công suất của mình á mỗi bên 6 là hai bên là 12 đó thì nói chung thì rẻ nhất thì một bo kế đến là ba bo IG thì cao nhất dòng hết ra hết đáp nó tầm 3 triệu đổ 3 triệu rưỡi đổ lại á ba triệu rưỡi tới 3 triệu đó thì thằng này sẽ là ưu tiên nhất nếu được chọn này còn cái thằng ba bo ig này nằm tầm giá hai triệu rưỡi hai triệu rưỡi tới 3 triệu thì tùy chỗ bán họ bán sao quan trọng là mình biết nhận vị nhận diện được và là yêu cầu được cái cửa hàng nó xô qua được cho mình coi cái ruột thì biết cái ruột thì thì nó sẽ mình mua nó không có bị lầm chứ mua mà không coi được cái ruột là lầm nhiều lắm đây rồi thì ba bo này hướng đối tượng của máy ba bo này nói chung là sẽ chơi 3 ly 2 tối ngày 24 trên 24 chơi 3 ly 2 thì hai thằng này sẽ đáp ứng được cái cường độ làm việc đó còn mà ví dụ ba bo 12 sò mất phép 12 sò mà ba bo thì không chơi 4 ly nói chung ờ, vấn đề ờ, que hàng được chảy vẫn được vẫn tốt nhưng mà hàng liên tục thì không được đó là phần ấy thì mình hướng đối tượng khách hàng như thế nào thì mình lựa chọn ví dụ khách hàng mà chơi toàn là 4 ly không tối ngày thì chơi thằng quỷ này 300 này nó chạy 20 sò là nó khác thứ hai là tải nghiệm nó to đùng nó to hơn này rất là nhiều à, đây tải nghiệm nói chung hai này đem đi để cái bên nhau so sánh thì thấy liền đó cái xác của thằng 300 nó nằm tới hai mấy ký 25 26 ký xác không đó thì cái này sẽ nằm đối tượng khách hàng như thế nào chủ yếu là 4 ly 4 ly chơi tối ngày thằng ba bo mất phép sẽ ưu tiên hơn tại vì nó mắc hơn đâu có mấy vài trăm ngàn thôi mà thì chơi ba bo mất phép sẽ ngon hơn là ba bo uh, ờ, ba bo ig đó ig nó bốn con sò mà tản nhiệt của nó có chút hết à à tản nhiệt có chút hết à còn thằng này nó tản nhiệt nó lớn thì sò nhiều mà tản nhiệt nó lớn thằng này chạy sẽ ổn định hơn ít bị vấn đề nổ công suất này nọ rồi ít hơn mà nó có nhiều cách bảo vệ hơn là so với thằng uh, ba bo ig này thì thằng này vẫn chơi 32 hay nhân kia thôi 32 nhưng mà nếu mà nói mà xài 32 mà đem kéo tới ngày thì tốt nhất bỏ thêm mấy trăm ngàn để mua thằng mất phép mất phép 12 soi nha đủ cấu hình của tên hành nó làm không ít dòng lắm nó làm chỉ đủ cấu hình full cấu hình đó. tức là dòng ba bo 12 sò thì 12 diode hai cuộn cảm hai cuộn lọc còn một số hãng như gia ship hồng ký này nọ tụi nó làm rất rất là nhiều dòng nói chung gì y như vậy luôn tức là bo mạch thì nó sẽ giống nhau hết nhưng mà số lượng sò nó giảm này 12 thì gắn 8 12 sò thì gắn 8 sò dưới đây ba cái biến áp lực ba cái biến áp lực này nhìn bên trong này thằng này nè đây này biến áp dưới đây ba ba ở bên trong nó có ba cái thì ba cái dở gắn hai cái hai cái thì giảm biến áp thì nó giảm luôn số đi ớt ra luôn còn hai cái thì gắn 8 sò hoặc ờ, là gắn 4 sò đó đại loại vậy ở này cũng cảm hai cũng cảm ra bây giờ giảm ra luôn bây giờ bỏ hai cũng cảm ra thì cứ mỗi lượt qua à, lượt lượt bớt chút xíu thì giá sẽ thay đổi chút xíu thì thành ra tụi hầm ký với tụi gia xít đồ máy cũng 200 trăm à. mất thép nhưng mà nó phân ra rất là nhiều mã số rất là nhiều dòng thành ra mua thì nếu mà không coi được cái ruột là dễ bị lầm mà nó trên nhau đâu có mấy trăm ngàn à. rồi còn thằng này thằng này là bị lầm nhiều nhất nè đây thằng này bản chất của nó là thằng ba bo này nè mà rút gọn lại thành còn hai bo thì bên trong nó thằng kia chạy ba ba ba biến áp lực đây thằng này chạy hai cái biến áp hai thằng sẽ giống nhau đây nè đó đó giống nhau nhưng mà đây tới đây bóp phép của nó nè gắn tám con diode đầu ra gắn hai mỗi bên hai bốn con tụ này chỉ hai tụ tụ này nè này bốn tụ nha bốn tụ đây một hai hai bốn bốn tụ rồi cái thằng này á thì nếu mà bán thằng này tư vấn thì sẽ tư vấn nó sẽ giống như hai thằng này hai thằng màu bơ hai màu bơ này tức là à, khách xài cho gia đình hoặc là thợ thợ thợ mà hàng à, sắt kẽm sắt hợp á chủ yếu họ bon bon bon không à ra tư vấn thì tư vấn này vô những cái đối tượng khách đó còn ví dụ thằng này thì khi mình khách chủ yếu là sẽ là vẫn là thợ hiện nay tập trung cho đối tượng thợ hơn là đối tượng xài gia đình mấy hàng mini hai này ba ba này sẽ chủ yếu vô thợ thợ là nhiều tại đầu tư nó sẽ hơi nặng hơn chút xíu so với mấy cái máy một bo thì cái thằng quỷ này á đây này nó sẽ chơi được 3 liên 2 nhưng mà không có kéo nhiều tức là kéo 5 cây 10 cây khoảng đó là nghỉ nghỉ thì vô này còn này á kéo 3 liên 2 mà kéo tối ngày thì đẩy vô này sẽ an toàn hơn so với xài thằng này còn đối với khách mà tối ngày chơi 4 ly không đồ hạng nặng thì bắt buộc phải chơi máy này 300 ampe nặng tới hai mấy ký rồi còn mấy máy mà nhìn cái vỏ ngoài á, nó 300 400 ờ, ampe 300 300 rưỡi rồi mà dở lên đâu có năm mười ký nhỡ dạ to á thì coi chừng bị lừa rồi mười mấy ký đã đã là cái ruột nó đã giảm nhiều lắm rồi cái máy mà dở lên nó làm tầm mười mấy ký là chưa đúng rồi rồi thì mình biết sơ qua vậy để mà ví dụ mua hàng rồi thì có đường biết mà để để chấp vấn tụi bán hàng nữa tụi nó bán nó tư vấn tàu lao nhiều lắm mà đa số trên mạng nó bán giờ cũng chả thấy nói gì về ba vụ này còn người mua thì cứ thấy đâu biết được trong ruột cũng đâu phải chuyên nghiệp về điện tử công sức này nọ thành ra mua thì làm làm nhiều lắm chứ thấy giá rẻ quất nhưng mà về xài sửa chữa bảo hành bảo dưỡng của nó là banh sát còn hiện tại thì tất cả các hãng nói chung tụi nó copy nhau hết ráo à bo mạch này nọ nó copy nhau hết có một số hãng lớn của ờ, Việt Nam như Tân Thành hay là Hồng Ký thì tụi nó cũng copy nhưng mà được cái là cầm bi xong rồi nó tự sản xuất mặt tự ráp lên kệ rồi, rồi ráp máy đại loại vậy thì mình mua mua gì tại vì nói chung cái ruột nó y nhau hết à chứ không có gì nó chỉ phân biệt là số lượng sò rồi máy một bo máy hai bo máy ba bo này nọ thì chỉ khác nhau vậy thôi chứ còn bo mạch thì sẽ giống nhau gần như y chang nhau vậy thì khách hàng mà đi mua thì mua gì chủ yếu là mua dịch vụ dịch vụ tức là trước đi mua thì bắt buộc họ tư vấn thì nếu chỗ nào mà nó uy tín nó thiệt tình thì nó xô hẳn cái ruột ra cho mình coi còn không thì nó trong cứ bắt xô ra cho coi ruột thôi tháo ra mấy phút tháo mấy ốc coi ruột biết máy ra sao thì nhắm vô máy thì phân ra giá nó nằm tầm cỡ nào có đáng để bỏ tiền ra mua vậy không hay là nhu cầu sau này nhiều khi nhu cầu xài nhiều hơn thì bỏ thêm vài trăm ngàn vài trăm ngàn mua máy ngon hơn chạy ổn định hơn đại loại vậy hai là họ có kỹ thuật hỗ trợ kiểu giống như là chưa biết xài thì ừ, nó phải hướng dẫn được cho mình xài được chứ nó cũng không biết xài hai thằng về mò mò là thấy ba luôn á vô máy que mò dễ nhưng mà có người chỉ 5 phút còn mò về tự mò nhiều khi cả tuần cả tháng thì cũng chưa ra được kiểu vậy rồi máy CO2 máy hàng tích máy cắt plasma trong quá trình vận hành nó có rất nhiều không phải là lỗi do cái máy là lỗi do người sử dụng thì cái đơn vị nào nó hỗ trợ được cho mình cái vấn đề đó thì thì ừ, chơi thôi chứ còn chất lượng thì chả thấy nào hơn nào cái nào cũng hư da xít là cái góc cũng hư tài le hồng ký tân thành nó, thằng nào cũng có hư chứ không có nào không hư được rồi bảo hành bảo dưỡng cái dịch vụ bảo hành bảo dưỡng như thế nào giờ tôi mua máy mua máy đem về họ xài hư giờ kẹt kẹt công trình hay là gì đó chạy tiến độ này nọ giờ đang xài hư giữa chừng đem đi sửa gửi sài gòn gửi cửa chỗ khác sửa cửa hàng nào đó rồi nó ngâm năm bảy ngày 10 ngày rồi xong coi như thời gian đó là nằm nằm ngủ luôn chứ làm gì tiến độ này nọ nó bị kéo theo thì thành ra nếu mua thì tốt nhất lựa cửa hàng nào gần khu vực của mình mà cửa hàng đó phải đảm bảo được vấn đề là sửa chữa bảo hành các kỹ thuật để sử dụng kỹ thuật vận hành ừ, để khi, khi mà máy trục chặt hay gì á alo cái có thể ta tới luôn chỗ mình liền được hoặc mình đem máy tới chỗ ta thì người ta giải quyết được cho mình trong vòng tiếng nửa tiếng hai tiếng gì đó lấy máy về xài thì vậy sẽ tốt nhất tức là mua là mua dịch vụ còn giá máy thì nó sẽ nằm trong ngưỡng nãy nói đó máy một bo một bo nè một bo hai sờ mà máy cấu hình nhìn nó vậy nè nhìn thấy nó khác nhau xa lắm nhìn vô thấy hai thằng khác nhau xa thì máy một bo thì tầm giá nó tầm 2 triệu 2 triệu 2 rồi 2 triệu tư rồi đổ lại không có cao hơn được nữa còn nếu với máy ba bo mà ba bo IG thì giá sẽ rẻ hơn hai triệu rưỡi ba triệu rồi đó còn máy ba bo mà mất phép thì hơi mắc hơn chút xíu tầm 3 triệu 3 triệu rưỡi đó còn máy 300 thì giá hơi cao 5 6 triệu gì rồi mà chủ yếu các dòng máy nhỏ rất phổ biến xài thì mình nắm được tầm giá tại mình mua mua bắt nó bắt được nó khui cái ruột cho mình mình biết thứ hai là nắm được cái cái tầm giá nó là nhiêu thì làm còn cái cái vấn đề mà dịch vụ này nọ là bắt buộc không thể không có được thì mua mà dính tới mấy đó mà nếu mà họ không hỗ trợ được mình là từ chết tới bị thương chứ không có đường nào rồi xong chia sẻ cái này chút xíu rồi chào mọi người